Xin chào tất cả anh em thì ờ, hôm nay ờ, thông qua video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ ờ, đồ chơi để cho anh em đi chơi tài xỉu ở các sòng các sới luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng ở trong tay nha anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ uh, sản phẩm bộ đồ chơi đó chính là nắp tài xỉu hai chiều đúng không ạ đó, thì đây nó chính là cái nắp tài xỉu hai chiều mà tôi đã làm vào cái cống thố đường này đó, và đây là cái bộ hồi của nó anh em nhé hai chiều hai chiều có nghĩa là sao ạ hai chiều có nghĩa là chiều âm chiều dương có nghĩa là nó là cái đồ chơi nâm ờ, châm anh nhé nên là anh em thử tăng tích thử nâm châm thì nó sẽ hít bởi vì nó là cái đồ nâm châm mặc mặc định của nó sẽ là hít anh em nhé đó thì khi anh em đặt hàng bên tôi thì ờ, anh em ờ, đặt một cái nắp ví dụ có có một xị hay cống nắp sơn số đường vân vân thì từ bên tôi ờ, sẽ làm cho anh em theo yêu cầu của em và theo kích cỡ bộ hột ở sân chơi và ở sòng sới anh em phù hợp với anh em chơi đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa và tôi ờ, sẽ đi vào test cho anh em cái độ hiệu quả và độ chính xác của cái ờ, nắp tài xỉu hai chiều này em nhé thì ở đây tôi đã đánh dấu sẵn ở ờ, một cái điểm uh, trên cái nắp này đó. khi anh em uh, mua hàng thì tôi sẽ chỉ thêm cho anh em đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái độ chính xác của cái nắp tài xỉu hai chiều này anh em nhé bộ sản phẩm mới nhất 2020 mà tôi muốn giới thiệu cho anh em xỉu đúng không ạ xỉu ngoe tiếp tục lại là xỉu anh em nhé đó thích tài có tài thích xỉu có xỉu anh em nhé đó đúng không ạ thích tài có tài thích xỉu có xỉu b tôi sẽ đổi lên lắc lắc tài cho anh em các bạn tôi sẽ xoay ngược cái chiều nó lại thì tôi đã đánh dấu ở đây rồi nên là tôi sẽ biết được cái điểm của nó em nhé ừ, tôi lắc giữ tài cho anh em này muốn tài có tài muốn xỉu có xỉu đúng không ạ đó đúng không em đó đúng không ạ đó, em thấy độ hiệu quả độ chính xác của nó ghê gớm nào chưa em Ờ, muốn tải của bạn khi anh em mà lắp uh, xoay cái nắp ngang mà theo chiều đánh dấu thì anh em lắp đồ như bộ bình thường tỷ lệ đi rất là bình thường đúng không ạ tài xỉu đó thì vừa rồi tôi uh, đã giới thiệu qua cho anh em và uh, hướng dẫn cho anh em cách uh, cách chơi bộ đồ chơi uh, tài xỉu biệt uh, ờ, mới nhất 2020 này đó chính là cái bộ đồ chơi lắp tài xỉu hai chiều nha anh em nhé thì ờ, anh em nào đang xem ờ, video của tôi anh em có nhu cầu muốn mua cho mình muốn sở hữu cho mình cái bộ sản phẩm ưng ý nhất với mình thì anh em liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình nha anh em nhé ờ, thì những anh em nào ở gần cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền tây anh em nhé anh em nào mà ở gần cơ sở ở tiện uh, gần thì ờ, anh em có thể đến ờ, trực tiếp để mua hàng test hàng trực tiếp thì anh em sẽ yên tâm hơn rồi video tôi làm đây là kết thúc anh em ờ, xem video có thể đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thêm những cái thông tin về những món sản phẩm chuyên về dòng tài xỉu bịp anh em nhé tạm biệt các anh em